Mm-hmm. nhầm nỗi sâu vẫn chưa thể vơi đâu em nói mình sẽ quên được nhau nhưng anh không thể biết được mất bao lâu sâu đâu phải muốn quên là sẽ quên càng cố quên lòng lại càng nặng thêm đêm đêm vui mình trong căn phòng trống hình bóng em theo vào những giấc mộng len lỏi vào trong từng nỗi nhớ xuất hiện trong cả những giấc mơ liệu rằng em có thể dễ dàng quên người con trai đã chọn yêu em dài khờ ờ uh, tình cảm phai mờ mọi thứ đổ vỡ cứ ngỡ chuyện tình như là mơ chuyến tàu tình duyên ta đã lỡ đâu thể chờ được nên bên sau so cũng chỉ toàn là bóng tối nhỏ như ngày mưa